đây các bạn và bây giờ mình sẽ cho một cái thẻ ATM của mình vô để mình nạp tiền mặt ngoài máy cho các bạn xem nè khác thì ở máy nạp tiền mặt thì có chữ ô nạp tiền mặt như thế này nha các bạn đó các bạn nhấp vô đó đây quý khách vui lòng xác nhận số tiền đó bên trên là số tiền mình nộp 4 trời 400 ngàn nha ra là 400 ngàn ngồi vô ô có đó rồi các bạn chỉ cần in nguyên lê hoặc không in nguyên lê là xong các bạn Rồi ok mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha Thì hiện tại hôm nay là ngày mùng 2 Tết Xuân Quý Mão năm 2023 Thì à, lời đầu tiên tôi xin à, mến chúc à, quý à, cô chú bà con cô bác có một năm mới à, vạn sự bình an May mắn phát tài ha Thì hôm nay á, sẵn tiện à, mùng 2 Tết Cái vườn mai của nhà lúa nó đang nở rực nè Lúa quay chia sẻ đến cả nhà Và sẵn tiện chia sẻ đến cả nhà một cái video là Nạp tiền mặt ngoài máy ATM đó, trên máy à, Sacombank nha các bạn thì do ngày nghỉ lễ ngày nghỉ lễ kéo dài khoảng một tuần các bạn nên ờ, các bạn muốn nạp tiền mặt vào ngân hàng thì cũng rất khó à, nên hôm nay lúa xin chia sẻ đến quý vị các bạn một video là mình có thể nạp trực tiếp ờ, tiền mặt ngoài máy ATM mà không cần vô đến ngân hàng ha rồi mời các bạn theo dõi video sẵn tiện mình chia sẻ đến cả nhà một số cái tiểu cảnh mai ở quê mình nó nở đang nở nè rất đẹp mời cả nhà theo dõi video nha rồi chào cả nhà ha thì hiện tại mình đang đứng gần gốc mai nhà mình như các bạn thì gốc mai này nó có hình rất là đẹp luôn á nó hiện tại thì có người trả khoảng 8 triệu nhưng mà mình chưa có bán đó gốc mai này hình rất đẹp nó vành nó cũng khoảng 60 đến 70 cả nhà đó, để mình quay một vòng cái vành nữa xem nha ừ. thì hôm nay là ngày mùng 2 Tết rồi cả nhà đó thì sẵn tiện lúa cũng quay cái vườn mai của Tết à, của thì hôm nay mùng 2 đó. thì cái vườn mai nó nở đẹp quá nên uh, sẵn tiện mình quay mình chia sẻ đến cả nhà luôn nè cái tàn nó rất là lớn nha cái này phải mà có thợ nó sửa nó là rất đẹp á, mình nói chung mình không có chơi nhiều nên không có sửa mai đây có một cái ờ, cành mai nè cái này có một cái chậu mai dáng bay nè đang nở ờ, tổ chùm chùm rất là đẹp luôn á quá trời nó gực luôn rồi cả nhà ơi đẹp á này nha ong lại ra hút mặt quá trời luôn nè mình đi một vòng các bạn xem vàng bóng giấy ngoài kia có vòng vàng bóng giấy rất là đẹp anh đi ừ, bóng giấy này cả nhà chậu Đó, đang nở rất là đều luôn ai cũng rất là đẹp đây đó. À. nó à, đang trậu vòng rất là đẹp cái bông này thì nó cao thôi đó, nhưng mà cái bông rất là đẹp đây, hàng dừa nhà mình nha rất là mát luôn á chung ngày Tết thì ở nhà ai cũng có một cây mai hay là vài ba cây mai đó, các bạn tổ rất là đẹp đây cũng vậy nè các bạn ơi, hiện tại mình đang ờ, trên đường ra ngoài ngân hàng để ờ, nạp tiền mặt ngoài máy ATM ha sẵn tiện mình quay những cái ờ, vườn mai đang nở rộ trên các nhà ở nhà vườn ở quê mình mình quay mình chia sẻ các bạn luôn mời các bạn theo dõi video Rồi chào cả nhà hen thì hiện tại mình đang ờ, đứng trước mặt một cái máy ATM của ngân hàng Sacombank tại ờ, chi nhánh Long Thắng ờ, nha các bạn. Thì nãy giờ mình đã đến cái địa điểm để mình nạp tiền mặt ngoài máy ATM nè. Thì các bạn lưu ý giúp mình đó để phân biệt được cái máy nào đó mà là máy nạp tiền mặt ngoài máy thì các bạn quan sát cho mình ha. Đó. Trước mà máy có để chữ là nạp tiền mặt và rút tiền mặt ngay ô nè các bạn. Đó, mình có thể nạp tiền mặt này mình mới nạp được nha. Đó và tên máy có để một số hướng dẫn nè, đó có chữ nè. Hộp nhận nè, nộp tiền nè ha thì cái máy này là, nó là hoàn toàn cảm ứng và nó có chức năng nạp tiền mặt ngoài máy em nha còn một số máy ờ, cũ thì nó không có chức năng nạp tiền mặt ngoài máy em và cái chỗ này là cái ờ, chỗ để mình nhớ mật khẩu ha và bên đây nó hướng dẫn cách nạp tiền mặt đó đây các bạn và bây giờ mình sẽ cho một cái thẻ ATM của mình vô để mình nạp tiền mặt ngoài máy cho các bạn xem nè đó khi bỏ thẻ vô thì nó để là hệ thống đang xử lý đó thì nó bên màn hình nó cũng sẽ ờ, hiện là tiếng Việt tiếng Anh do cái máy này cảm ứng nên mình chỉ nhấn nhấn vô là được nha các bạn đó đây nó kêu mình nhập mật khẩu nha các bạn nhập mật khẩu thì mình sẽ nhấn mật khẩu bên dưới đây đó khi nhấn mật khẩu thì các bạn ờ, tránh người người khác quan sát thấy mật khẩu mình nha đây sau khi mà nhấn mật khẩu xong thì nó sẽ để là hệ thống này xử lý quý khách chưa lòng trời trong giây đó thì nó cũng sẽ hiện lên một số cái số tiền nè như 10 triệu 6 triệu 500 500 ờ, ngàn đó bên chơi bên kia thì có cái chữ là nạp tiền mặt di chuyển tiền giao dịch khác thì ở máy nạp tiền mặt thì có chữ ô nạp tiền mặt như thế này nha các bạn đó, các bạn nhấp vô đó xong thì bên trên nó sẽ để những cái quy định để nạp tiền mặt và mã thêm. đó cái loại tiền nộp là 50.000 trở lên á và nộp hồ sơ tối đa là 200 tờ trong lần hiện phí nộp tại ATM Sao Bank đó, không nhận tiền gấp nếp cũ gách đó, kiếm, kiểm điểm tiền trước khi giao dịch đó xong các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục đó, các bạn nhấn ô tiếp tục như này đó, đây mình nạp tiền ha thì các bạn sẽ chọn loại thẻ mình đang sử dụng ha mình sẽ chọn loại thẻ à, ATM nha các bạn đó rồi nó đang à, tiến à, tiến hành mở mở cái hộp tiền ra nè đó mở như thế này mình thì nhiệm vụ mình là bỏ số tiền mình cần nạp vô bao nhiêu ha thì hôm nay mình sẽ bỏ vô 400 ngàn để mình làm các bạn đó mình sẽ bỏ vô 400 ngàn mình nạp thử cho các bạn xem 400 này, sau khi nó nhận tiền nè thì hệ thống nó đang để hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng đợi trong giây lát thì các bạn thì sau khi mà nó kiểm điểm xong á, thì nó sẽ hiện lên như thế này cho các bạn xem ha đây quý khách vui lòng xác nhận số tiền đó bên trên là số tiền mình nộp 4 trời 400 ngàn nha ra là 400 ngàn đó sau khi mà nộp xong thì các bạn nhấn vào xác nhận đó thì nó sẽ bên trên nó sẽ nổi lên là tên của mình đó bên ờ, bên dưới là số thẻ số tài khoản nè đó số tiền các bạn nhấn vào vô có đó rồi các bạn chỉ cần in nguyên lê hoặc không in nguyên lê là xong các bạn đó như vậy là mình đã nạp tiền thành công hết các bạn đó như vậy thì mình có thể chuyển tiền được đi bất cứ lúc nào nếu mình cần nha tại vì thời điểm nghỉ tết nghỉ lễ hay ngày thứ bảy chủ nhật ngân hàng không làm việc mình có thể ờ, lên trực tiếp mà mã đem như thế này mình nạp vô đó thì mình có thể chuyển tiền ờ, đi bất cứ lúc nào để ờ, tùy thuộc vào mình không các bạn các bạn lưu ý giúp mình ha thì à, mỗi lần mà, mà máy ATM chỉ à, thực hiện một giao dịch như thế này và sau khi mình thực hiện giao dịch xong thì thẻ nó sẽ ổi ra để mình thực hiện tiếp một giao dịch thứ hai ha đây mình sẽ đưa thẻ vô để thực hiện tiếp một giao dịch thứ hai đó mình cũng gõ có tiếng Việt để mình nhập mật khẩu vô chỗ này thôi đó thì hôm nay à, mình à, thực hiện xong cách nạp tiền rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn rồi à, cách rút tiền luôn thì ở số một số à, video trước á, mình cũng có chia sẻ rồi nên mình sẽ làm sơ sơ thôi đó ở đây nó có nhiều chức năng như nạp tiền này chuyển tiền hay là các bạn rút tiền á, thì rút tiền số tiền khác này ở đây rút số lẻ nè đó cũng rất là đơn giản nha thì à, nếu các bạn nào đã coi video của mình thì sẽ à, hiểu nha đó đây mình sẽ rút thử 400 ngàn đó. thì ô học tiền nó sẽ ra chỗ này nè các bạn thì à, các bạn lưu ý giúp mình là tên tất cả các máy ATM của Sacombank đều là mình sẽ nhận thẻ trước rồi mình sẽ nhận tiền sau nha đó tiền nó sẽ ra chỗ này nè các bạn đó đó, các bạn lưu ý nha sau khi mình à, đã nhận thẻ trước thì mình quan sát cái học tiền nha thì nó sẽ ra từ từ chứ nó sẽ không ra liền nha đây mình đã rút ra 400 ngàn rồi các bạn đó thì à, như vậy là mình đã hoàn thành cách nạp tiền và rút tiền ha rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha đây là quả máy à, không có chức năng nạp tiền mà máy tem nha các bạn thì nó sử dụng bằng phím thôi.